nhà xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Viên Cút cùng vào bếp nha hôm nay Viên Cút sẽ giới thiệu tới cả nhà một món tráng miệng rất là thơm ngon bổ dưỡng từ xứ sở Âu Âu Châu đó là món pudding trà xanh ăn rất ngon và thơm và béo béo là vị các bạn ơi rồi chúng ta cùng vào bếp nha Ok và nguyên liệu chúng ta sẽ có là 100g rim chi các bạn nha rồi và sẽ có gelatin là 15 gram cùng 10 gram trà xanh ngoài ra chúng ta sẽ có đường là 100 gram các bạn nha cùng với whipping cream là 400 ml 400 gram các bạn nha cùng sữa tươi là 400 ml ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một chút rượu à, sẽ mình sẽ thêm khoảng cỡ 20 đến 30 ml rượu các bạn nha cho thơm đậm đà các bạn rồi à, whipping cream về rim tươi á rim chi á thì mình sẽ à, cho nó à, chảy ra bạn mình cho loại ba nó chảy ra đó. tiếp theo chúng ta sẽ, sẽ bắt một cái nồi nước lên và cho sữa tươi vào đó. ok và sau khi nước đã ấm lên nóng lên thì mình sẽ cho rim chi đã tan chảy vào các bạn đó mình sẽ cho vào mình sẽ khuấy đều các bạn nha đó với đều sau lát nữa mình sẽ tiếp tục mình sẽ cho cái phần nước miếng riêng vào à, mình sẽ khuấy đều luôn và sau đó mình sẽ chia làm hai phần một phần là chả xanh với một phần còn lại là phần à, à, sữa tươi các bạn uống rim đó à, mình sẽ đổ trà xanh thì ít thôi bây giờ mình sẽ cho cái miếng rim vào các bạn nha rồi các bạn cứ mở lửa riu thôi các bạn không cần lớn các bạn nha nước sôi nó sẽ bị tách tách lớp tách sữa các bạn nha đó, mình chỉ cần rửa ấm ấm, ấm thôi để cho nó những cái ờ, gelatin rồi cái sữa tươi với cream nó hòa tan bằng nhau các bạn đó, nên mình cần sữa ấm thôi ok tiếp theo mình sẽ cho gelatin vào các bạn nha bộ gelatin vào các bạn lưu ý nha lúc mình cho vào mình sẽ khuấy đều liên tục các bạn nha cho nó hòa tan cái bột gelatin vô cái cái ờ, phần hỗn hợp mà whipping cream sữa tươi nha các bạn đó vậy liên tục luôn cho nó hòa tan vào nó không sẽ bị lắng cái à, cái phần mà bột nó nằm dưới đáy nồi các bạn nó không có kịp hòa tan á sẽ không có ngon các bạn nha Đó, mà lưu ý nha và tiếp theo thì mình sẽ cho thêm phần rượu Đó, các bạn có rượu mặn da hay rượu rum cũng được rượu tạo mùi hương trái cây các bạn Đó, sẽ pudding mình sẽ ngon hơn các bạn nha Đó. rồi khuấy đều lên là chúng ta chuẩn bị uh, chia cho đường cuối cùng và khuấy đều nữa làm sẽ chia thành hai phần các bạn nha Đó. và sau khi mình cho đường và khóe đều thì bây giờ mình sẽ cho một phần 3 cái à, phần mà mình nấu à, sữa tươi với mình riêng mà vào một cái nồi nhỏ khác và mình sẽ cho 10 gram trà xanh vào để mình khuấy đều các bạn nha đó, còn hai phần ba còn lại mình sẽ làm cái phần uh, pudding ở nó thơm ngon còn cái phần trà xanh thì nó tạo mùi tạo hương các bạn nha tạo một lớp mỏng thôi các bạn đó. nó sẽ nồng mùi các bạn nha rồi mình khuấy đều lên cho lên, lên, lên trà xanh nó hòa tan với à, cái phần mà sữa tươi với rim mà xong các bạn rồi mình sẽ chuẩn bị mình đổ bạn nha đổ khuôn nha để trước khi đổ khuôn mình sẽ lọc bao đây các bạn nha để loại bỏ hết những cái phần mà à, gelatin dư thừa đó. ok bây giờ mình để một cái ray và một cái à, kiểu nướng dưới các mình khi bạn múc cái phần pudding phần à, màu trắng các bạn đó, đó. mình sẽ rộng bao ray các bạn nha đó, các bạn thấy không? những cái lợn cỡ là những cái gelatin nó chưa có được được uh, uh, hòa tan hết các bạn với những cái tiêu chi đó thấy không đó. các bạn muốn pudding mình mà càng mịn màng như nhiêu các bạn phải lọc bao ray với các bạn nha nó sẽ rất là mịn luôn các bạn rất là ngon và sẽ không có những cái lợi cờ nữa trở thành cũng vậy các bạn nha bắt buộc phải lọc ray hết rồi bây giờ thì mình chỉ việc đổ cái phần à, màu trắng điên vào trước các bạn nha à, các bạn muốn theo hình dáng gì các bạn cứ để khuôn ra mình đổ lát sẽ ra cái hình giống như cái hình trong cái khuôn các bạn thì à, các bạn nhớ là mình dùng cái screw silicon nó sẽ lấy dễ hơn các bạn nha đó, tách giống kiểu như tách rau câu đó, nó là dễ hơn đó. ok và phần uh, trà xanh cũng vậy mình cũng phải lọc ở đây các bạn nha đó à, để cái lệnh cợn trà xanh nó chưa có tan hết á chắc là vậy tại vì cái phần uh, à, GT nó sẽ nó sẽ làm đông đặc cái phần hỗn hợp sữa mà rất là nhanh nên trà xanh mình đưa vào á, mà nước nóng sẽ tách lớp nên phải nước ấm mà nước ấm thì sẽ không có tan được các bạn chắc chắn sẽ còn cái lợn cợn trăm phần trăm luôn các bạn nha đó buộc phải động ray hết nha ok sau đó thì mình chỉ việc đổ cái phần khô cà xanh một lớp mỏng lên trên là xong các bạn rồi mình sẽ để lạnh các bạn nha đó, và mình chuẩn bị thưởng thức thôi đó, chỉ cần nửa tiếng là các bạn các bạn đã có một phần bánh pudding trà xanh rất là thơm ngon đó, các bạn nhìn xem nó không nào Đã chưa với lớp bánh pudding rất là béo béo ăn rất ngon cùng với phần trà xanh thơm lừng các bạn có thể thêm một chút như lá húng lủi hay là thêm một chút siro nhiệt bút siro dâu lên thì bảo đảm rất tuyệt vời luôn cả nhà nha rồi chúc cả nhà ngon miệng với món ăn này nha hẹn gặp các nhà ở dưới nước sau bye bye